Thank you. Tao đang bước lang thang trên đường chỉ mình tao thôi Nhưng tụi mày hãy dòm cho kỹ ngó đằng sau coi Anh em tao vẫn như mọi ngày vẫn cứ cà phê và thuốc lá Thì sâu đồng nhưng không giang hồ không nghĩ si ke không đập đá Đều có nhà, đều có cửa làm ăn chân chính Ở mọi nơi đều biết ý nghĩa của đồng tiền cũng biết cách nhiệm và chuyến đời ý mà khoan để tao nói nhỏ điều này Lúc tao buồn alo điện thoại anh em tao ngồi Ở nơi đây có thằng lạy, có thằng sạp cứ ngồi cùng nhau Mà nói nhảm có thằng bị tròn hết đường đỡ Giờ một mặt là biết thảm Nhưng anh em vui là chính nhân tiền cà phê Thằng đó tính đã bị tròn thảm thảm tới tiền cà phê Kham kham lúc ra tiền mặt mướn mướn nhắm nhắm trong miệng Mà không cam gọi anh thốt lên một câu Đậu má tụi mày Anh em chỉ giận với mày thôi tao còn 500 ở đây này Và đây là em biết ta anh em tao ngồi ở bên nhau Anh em cùng nhau hét là anh em giơ tay lên nào Mấy thằng tàu lao tạo nét chứ đừng vào đây rộn lậu nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào Và đây là em biết ta anh em tao ngồi ở bên nhau Anh em cùng nhau hét la anh em giơ tay lên nào Mấy thằng tạo lao tạo nét chứ đừng vào đây xộn lòng Nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào Còn vừa hai tao muốn nói anh em vẫn ngồi ở nơi đây Kéo thêm một hơi khói khói bay lan tỏ ở nơi này Có xe đổ có xe tàn được sắp thành hàng đông vui Vẫn sẽ đua dù không lợi nhưng giúp quyết sẽ không lùi Có một thằng buồn thôi thử nó đang ngồi ở đằng kia Ê lại đây cho đông vui hôm nay tao đưa mày về Có thằng khùng nó đang muốn cột nơi đang lắc lư thì nhiều viết lắc thêm cái hồng lắc thêm cái màu mà chán có đôi lúc giận nhau như là con gái 18 quay mặt không thèm giờ mỗi thằng chuyện ai nấy làm nhưng vẫn có nhau trong hoạn nạn vẫn bước cùng nhau lên thế đời tao chỉ muốn như thế chỉ muốn anh em luôn kề nhưng vẫn có nhau trong hoạn nạn vẫn bước cùng nhau lên thế đời tao chỉ muốn như thế chỉ muốn anh em luôn kề và đây là em với ta anh em tao ngồi ở bên nhau anh em cùng nhau hét là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tàu lao tạo nét chứ đừng vào đây xộn lào nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào và đây là em với ta anh em tông hội ở bên nhau anh em cùng nhau hét là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tàu lao tạo nét chứ đừng vào đây xộn lầu nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào và đây là em với ta anh em tao ngồi ở bên nhau anh em cùng nhau hét là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tàu lao tạo nét chưa đừng vào đây xộn lầu nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào và đây là em với ta anh em tao ngồi ở bên nhau anh em cùng nhau hét là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tàu lao tạo nét chưa đừng vào đây xộn lầu nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không không có đường nào và sẽ là em với ta anh em đâu ngồi ở bên nhau anh em cùng nhau hết là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tào lao tạo nét chứ đừng vào đây xộn lào nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào và sẽ là em với ta anh em đâu ngồi ở bên nhau anh em cùng nhau hết là anh em giơ tay lên nào mấy thằng tào lao tạo nét chứ đừng vào đây xộn lào nếu mày vào đây xạo lộn chắc mày không có đường nào